nhau hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp vượt qua bao buồn lo hiểm nguy gian khó trái sáng giàu chỉ cần ta có nhau suốt đời dù là còn cách có